Xin chào tất cả anh em Ở clip ngày ờ, hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp đây nó là một cái bộ uh, hột tài xỉu hoàn toàn không tang <coughs> không tang ở chỗ nào thứ nhất là khi uh, dọi đèn thì nó rất là trong thứ hai thử nam châm thì hoàn toàn không dính không hít thứ ba khi chúng ta sử dụng ờ, nước muối để thử ngâm nước muối thì hột nổi hoàn toàn bình thường còn một điều thứ tư nữa đó là khi trẻ hột ra thì đảm bảo với anh em là không có gì bên trong cả đấy mới gọi là không tang đây nó là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả à, được anh em sử dụng rất là rộng rãi ở mọi những cái ờ, đấu trường mọi cái sòng tài xỉu bây giờ khi đi chơi tài xỉu ấy, chúng ta cần phải sử dụng những cái thiết bị hoàn toàn không tang thì chúng ta mới có thể à, có cơ hội cầm tiền về bởi vì khi lỡ à, chúng ta sử dụng những cái à, đồ có tang ấy, những cái bộ đồ chơi tài xỉu có tang thì rất khó để cho anh em cầm tiền về khi bị phát hiện bởi vì người ta sẽ rất nhiều lý do để chúng ta không thể mang tiền về được à, tôi không quên tự giới thiệu tôi là Hùng Ờ, đây nó là hai số điện thoại của tôi 0983 30 từ quý 2 và 0972 41 từ quý 4 thì um, hôm nay tôi um, muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt khi sử dụng cái bộ hột liệt tài liệt xỉu hay còn gọi là nghiêng tài nghiêng xỉu này thì tỷ lệ về tài của nó sẽ chiếm từ 70 cho đến 80 phần trăm có nghĩa là về tài 10 khi chúng ta lắc 10 chén thì nó sẽ về 7 chén tài hoặc cả 8 chén tài ngược lại với bộ liệt xỉu nó cũng thế khi chúng ta lắc thì nó sẽ lên tỷ lệ xỉu về xỉu từ 7 đến 8 chén bây giờ tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em trước tiên tôi sẽ thử qua cục hít đây đó là một cục hít màu trắng hoàn toàn không dính không hít gì anh em nhé rất là hột thì rất là đẹp đây nắp dĩa hoàn toàn bình thường ở đây tôi có hai cái cống cuộn tôi sử dụng hai cống cuộn để làm nắp Đó. bây giờ đây là về à, phần à, thử qua cục hít bây giờ tôi sẽ thử qua nam châm à, xin lỗi tôi sẽ dọi đèn đây là nó là cái bộ nghiêng tài anh em này hột thì trong hoàn toàn bình thường nhé rất là đẹp đây nó là bộ nghiêng xỉu Đó. anh em nhìn hột thì hoàn toàn trong rất là đẹp đúng không đấy là thử qua cục hít và dọn đẹp bây giờ tôi sẽ thử qua 500 à, xin lỗi tôi sẽ thử qua nước muối cho anh em anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé đi thử nước muối của xong rồi qua cho rửa qua bằng ờ, nước ngọt với cái bộ ờ, nghiêng tài này cũng thế Đó, anh em nhìn thả xuống là cái phần mặt lục và mặt ngũ của nó đã nổi lên như này Đấy. hoàn toàn là về phần tài nhiều nhé tôi cũng ờ, tiến hành rửa qua nước ngọt và lau cái công đoạn chuẩn bị nó hơi ờ, lâu một chút thì như thế thì nó mới đảm bảo cho anh em là tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này của chúng tôi à, hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ lấy giấy và tôi lau qua cái nắp và cái dĩa này cho nó không bị ướt tôi sẽ sử dụng miếng giấy này và tôi lau qua cái dĩa và cái nắp và tôi sẽ test thử hột cho anh em bởi vì uh, lau qua như này thì nó không bị dính nước đảm bảo cái sự xanh chín không có hàng điếm niếc gì ở đây cả đây là bộ nghiêng xỉu và đây là nó là cái bộ nghiêng tài Đó, bây giờ tôi sẽ tiến hành test thử cho anh em tôi sẽ lắc thử cho anh em xem cái tỷ lệ về xỉu và về tài của nó chiếm được bao nhiêu phần trăm tôi sẽ thử cái bộ nghiêng xỉu trước anh em nhé một chén xỉu này hai chén xỉu ba chén xỉu bốn chén xỉu à? năm xỉu bây giờ nó sang một chén tài này. 6 chén thì ờ, nó lên 5 chén xỉu một chén tài bây giờ tôi tiếp tục Đó, bây giờ quay về xỉu luôn này 7 xỉu một tài 8 chén xỉu một chén tài 9 chén xỉu một chén tài đó, bây giờ nó sang chén tài thứ hai 10 chén xỉu hai chén tài đó, vẫn lại quay về xỉu luôn anh em nhé đây là cái bộ nghiêng xỉu bây giờ tôi sẽ thử sang bộ nghiêng tài bây giờ đang tài 456 tài một chén tài nhé 246 hai chén tài 5 5 6 3 chén tài 2 3 6 5 chén tài hoặc hay là 6 chén tài tôi không nhớ lắm đó, bây giờ nó sang một chén xỉu xỉu 8 6 1 1 lại quay về tài 3 4 5 bây giờ 5 6 1 tài 12 đó, bây giờ nó sang một chén xỉu xỉu 7 chén xỉu thứ hai luôn lại 3 4 5 lại tài luôn tài 12 luôn nhé. 5 6 quay về tài vẫn là tài 12 5 5 3 vẫn là tài tài 13 tiếp này 2 4 6 tài tiếp tài 12 Đó, bây giờ nó sang một chén xỉu nữa vừa rồi tôi tiến hành lắc thử cho anh em cũng ờ, mười mấy chén đấy thì ờ, về cả cái bộ nghiêng xỉu và bộ nghiêng tài này thì anh em thấy cái sự hiệu quả của hai cái bộ hột này như nào nó rất là tỷ lệ đi nó rất là chính xác và rất là hiệu quả đúng không khi anh em nào cần tìm hiểu hoặc là liên hệ muốn ờ, sở hữu những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0983